quả cau lá trào hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án có lời thưa rằng hôm nay tính chủ con khởi tạo ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu nay chọn được ngày lành thẳng tốt kính cáo chư vị linh thần cuối mông soi xét và cho phép được động thổ tính chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời Ngài kiếm niên, đương thái tuế, chỉ đức tôn thần, Ngài bận cảnh thanh hoàng chứ vị đại vương, Ngài bận sự thần linh thu địa, Ngài định phục tạo quân, các ngài địa chúa long mạch tôn thần và các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cuối xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lâm thành, thụ hưởng lễ vật đủ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc. Âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tầm tâm. Chính chủ là xin phụ cáo với các vị tiền chủ, hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn, y thảo phù mộc, phản phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật. Phù trì tính chủ, cùng như chủ thợ đôi bên